nhảy lên đây luôn Nope Hả? <laughs> ok hướng dẫn và cài đặt game này ở trên PC luôn nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt Shima đang cài đặt ok Sima Awa cùng nhau trải nghiệm được game Sima Ok đăng nhập uh, Google nha Cái sau khi đăng nhập đặt tên này Giao du này không có tiếng Việt nha Gần lưu động nháy hoàn toàn đi Sẽ để full hết đồ họa chơi thử Để đồ họa full rồi các kiểu FPS còn vượt hơn cả Free Fire Game này mà nó không bị kiện các kiểu game này có khi lại hơn cả Free Fire không đùa được đâu. Giờ chơi PC nhưng mà chơi thao tác giống như kiểu mobile mới ghê này Nhảy lên cổng trời đi Đây là tôi Ok được tí nữa có thể cắt để setting nó đưa súng và skin nó bị thay đổi khá thôi mà hộp ống cũng thay đổi khác Tôi sẽ cố gắng để bắn được một kiểu ấy Ở đây là không cần skin luôn các bạn ơi Ở đây có skin sẵn rồi Double kill Cái này là boss thôi nè Ok, bây giờ mình thí nghiệm của mình sẽ bắt đầu Đầu tiên mình vào file file Sau khi hiện cái này ra, mình chốt nó tải về Từ từ từ mấy nơi Ok, bây giờ mình đã nhập shot được cái kia vào đây rồi Bây giờ mình sẽ set setting game này trên PC Ô, người à U cha người à Thôi, ok Bây giờ mình sẽ có thời gian để chỉnh phím hơn Game này như chưa có phòng luyện Cái này là một đi mình sẽ đi bắn solo với mấy thằng gà này ok bro bây giờ bc ghép trận nhanh lắm nha mọi người chơi trên này nè bắn vui á nhảy lên đây luôn này. nope What the fuck? Oh, what the hell? Uh, uh. thôi bạn ơi. Ok, ok, ok. Gà. đồ nhảy vẫn khá nhảy, game này đồ nhảy nhảy lắm ủa mình có bụi cỏ này <laughs> của mình á thằng nào của mình chết rồi 60 ok ok ok bây giờ chơi được rồi này hmm. Hmm, hmm, hmm. nào ta lên ga bốc đầu là phóng nhân xe ta có hai đèn tắt đèn là sáng lên tình cờ gặp công an tích mự rồi thấy chưa ôi <laughs> cứ quá thôi rồi ta lên nha ý à wow. có game này được cái sáng hơn free fire nhẹ hơn free fire mượt hơn free fire ff ok hơn free fire mà mình chơi bị drop là chắc là do cái máy tính rồi Hả? Tình cơ gầm lại người dừng Nope Cà phê quán người vui với ai Hả? Summer City Đi xe máy rồi giờ đi xe ô tô đi Để phóng cho kia xem cái đó là cái every minute with the fever dreams I push a mind to a limit where it needs to feed I work khác gì dân chuyên được đâu Anh em tải game này về solo tôi nào Quá đẳng cấp, trời cái katana nó nhái đến cỡ gọi là không có khác gì đúng ra ừ, để cho nó cao quá ui ơi quả win hết hồn luôn ạ à. thì con game này nó cũng khá là ok <laughs> nghe nó vãi liền thật nói chung đây là một con game khá là ồn áp ấy hiện tại free fire đang bị lắc lắc mà fps toàn dưới 70 không à chơi con game này gọi là, gọi là để cho fps nó cao hơn cũng được con game này có cái gì thiếu cái gì của free fire đâu mà kéo tâm các kiểu rồi ok hết mình ừ, nhảy lên nóc sưởng để lên nóc sưởng nha anh em ok ờ, tới nóc sưởng không chưa chưa tới nóc sưởng đâu ơi rồi xong dớ xuống dưới mà đồ hòa thì lại sáng hơn wifi lắc này là do máy tính quá chắc chắn là do máy tính chờ các bạn đến với thế giới của tớ đó là một cô gái hiền thục nết na. Khi tớ gặp một người, ví dụ như cậu trai này, tớ sẽ chạy theo cô ấy và bắn chết mẹ cô ấy. <laughs> Mọi người đã hiểu tính cách của tớ chưa? Không các bạn xem clip nhớ bấm like subscribe cho mình nha À mình phải hướng dẫn mọi người tải nữa đúng không nhỉ Đầu tiên thì các bạn vào trên cái Google Chrome này Các bạn vào bất kỳ cái link nào đó Bấm đoan Đoan Thì mọi người cứ đoan thấy mà đoan xuống và cài đặt thôi Đơn giản đó mà Để đi qua tháp đồng hồ review mày tuổi mày tuổi mày tuổi mày tuổi mày tuổi khế luôn đồng đội đâu lên đây trời giết người nha trời game mới ra mà đã bắn one shot úp mặt vô tường hận đời vô đối nhưng tập gia không phải như thế mà chúng ta cần phải chỉnh lại anh đây chưa ngán một ai thấy thấy thấy thấy rồi nha anh rồi Nhà có chó không bạn ơi Bạn ơi nhà có chó không bạn ơi Ôi ôi ôi Có nhìn vậy Ôi người bá ơi Mày hả con Mày hả con Tuổi gì mà ăn được ăn ván này solo mới hay này Kiếm nhà <laughs> What the fuck Nó là người Mọi thứ theo theo một câu nói mày à con tìm được ai tìm được ai còn một người nữa toán này top 1 top 1 nó like chứ không phải like chứ có bật mít ôn không ấy Đây là trận chiến giữa hai siêu nhân pro Game nước Lào mà thắng là Viva